Chị và các bạn, à, ờ, Minh Toàn đang có mặt ở à, trên à, tuyến đường Nguyễn Khang ở Hà Nội Đây, đây là tuyến đường Nguyễn Khang thưa quý vị và các bạn Và tuyến đường Nguyễn Khang này là một trong những cái tuyến đường ờ, được mệnh danh là cái phố ờ, những con phố sung sướng ở Hà Nội. Thì Minh Toàn ờ, xin mời các bạn chúng ta hãy dạo quanh các cái vòng phố. Trước hết là phố Nguyễn Khang xem cụ thể nó như thế nào mà được mệnh danh là một trong những con phố sung sướng của Hà Nội nhé. Hà Nội bây giờ là đang là 22 giờ hơn à, lượng người à, tham gia giao thông cũng rất là đông ở trên à, phố Nguyễn Khang này thì cũng có rất là nhiều nhà nghỉ và nhiều à, quán karaoke như là vào các ngõ thì có các cái trung tâm ờ, massage Minh Toàn chia sẻ với quý vị các bạn ở đây với tư cách một người à, đi khám phá chứ không phải là một hướng dẫn viên du lịch nên mà trong quá trình chia sẻ thì có gì không phải thì mong quý vị và các bạn chúng ta bỏ qua cho Minh Toàn. theo quan sát của Minh Toàn cũng như là quý vị và các bạn uh, theo dõi từng nay giờ là trên phố Nguyễn Khang là nếu mà phía bề ngoài là rất là ít rất là ít quán ờ, massage nằm ở mặt ngoài của phố Nguyễn Khang nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong ngõ thì ờ, có rất là nhiều quán massage à, chúng ta đi ra đây chúng ta đi ra cầu giấy rồi Chúng ta vừa đi ờ, một ờ, vòng quanh phố Nguyên Khang rồi Bây giờ ờ, mời các bạn chúng ta hãy đi rẽ, rẽ phải đây nhé ta dọc ờ, đường chúng ta đi ở đây là con sông ờ, con sông Tô Lịch con sông nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và bên kia sông như quý vị các bạn đang nhìn thấy là phố Nguyễn Khang và bên ờ, bên kia sông là Phú Nguyễn Khang còn ờ, bên này là đường Lãng thì chúng ta đang ờ, lưu thông trên cái đường Lãng ngày xưa sông Tô Lịch cũng rất là to nhưng bây giờ sông Tô Lịch thì, uh, giống như một con kênh mà nước rất là ô nhiễm cái việc bạn Toàn uh, xin uh, tiếp tục uh, mời quý vị các bạn uh, chúng ta uh, sang phố Nguyên Khang nhé. đây là một cái ngo ở trong ờ, phố Nguyên Khang và như các bạn đã ờ, nhìn thấy thì vào ngõ thì ờ, nhiều cái đèn mờ hơn là ở ngoài mặt đường các bạn và ông ta đang uh, di chuyển ờ, dọc theo cái phố Nguyên Khang cũng như là dọc theo sông Tô Lịch ở đây là chúng ta đi theo hướng từ uh, cầu giấy mà về một lối chơi rất khó chịu và phòng ngự chắc chắn và mỗi và ông ta đi ở đây là ông ta đã chúng ta đi đây là ông ta ra đường Trần Duy Hưng rồi